Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua là một tuần à, điều chỉnh nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta có phiên đầu tuần giảm giá rất mạnh, chạm ngay đến vùng hỗ trợ mà chúng ta dự kiến là vùng quanh 1250. Sau đó thị trường rút chân và có hai phiên tăng nhẹ tiếp theo, đóng cửa ở mức là 1280 có thể nói cái quá trình điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra nó nhanh bởi vì là chúng ta chỉ giao dịch 3 phiên đầu tuần và nghỉ hai phiên nghỉ lễ hai phiên thứ năm và thứ sáu à, theo đánh giá cá nhân tôi thì nhiều khả năng cái quá trình điều chỉnh của chúng ta đã xong và chúng ta sẽ bước vào quá trình tăng tốc sau lễ à, cái việc thị trường chúng ta dĩ dắc điều chỉnh kéo dài hơn 2 tuần nay gần 3 tuần nay à, với vùng giá chủ yếu VN-Index đứng quanh vùng một một hai hai bảy mươi tám mươi Ờ, nó đã tạo ra một cái nền khá là vững chắc và những cổ phiếu sau quá trình tăng giá đã tích lũy trở lại và có đủ động lượng để có thể tiếp tục tăng giá. Xét về bối cảnh thế giới thì chúng ta biết tuần qua là một tuần giảm giá khá là mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Mỹ đang tiến gần đến hỗ trợ. Và tại điểm hỗ trợ này thị trường chứng khoán Mỹ hoàn toàn có thể bật lên mạnh mẽ. Còn xét về yếu tố thông tin thì tuần à, qua có một thông tin khá là đáng chú ý. Vào à, cuối tuần qua khi mà bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công bố thì chúng ta không bất ngờ về việc cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tạo ra được 300.000 việc làm. Tuy nhiên cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã bật tăng mạnh trở lại từ mức 3,5 tăng lên 3,7. Đây sẽ là một cái thách thức khá là lớn cho việc Fed nếu Fed muốn mạnh tay siết chặt lãi suất tăng lãi suất mạnh hơn nữa vào cuộc họp ngày 21-22 tháng 9. Bởi vì như chúng ta biết là Fed hiện nay muốn kiềm chế lạm phát tuy nhiên không muốn nền kinh tế Mỹ hạ cánh cứng, không muốn đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Do vậy, việc mà Fed không muốn đập chuột vỡ bình thì hoàn toàn có thể Fed sẽ phải là cân nhắc rất là thận trọng về mức tăng lãi suất là 0,5 hay 0,75 trong cuộc họp tháng 9. Cá nhân tôi nhé, thì tôi ờ, đánh giá là Fed chỉ tăng lãi suất 0,5 thôi chứ không tăng 0,75 đâu. Thị trường thì tôi nghĩ là hiện nay ờ, các trader ờ, giao dịch các hợp đồng phái sinh về hoán đổi lãi suất thì đang kỳ vọng quá đà thôi. Tôi nghĩ thị trường đang đánh giá quá cao cái xác suất mà Fed tăng lãi suất 0,75. À, tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá điều này không có cơ sở. Bởi vì thứ nhất là cái lãi suất của Fed hiện nay đã tiệm cận đến cái vùng Fed kỳ vọng là cuối năm ở quanh 3,5% Hiện nay chúng ta biết lãi suất của Fed là 2,25 đến 2,5% mà từ giờ cuối năm Fed còn 3 đợt họp nữa. Cá nhân tôi đánh giá là trong 3 cuộc họp cuối năm này Fed sẽ tăng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm. Tức là tháng 9 sẽ tăng 0,5, tháng 11 tăng 0,25, tháng 12 tăng 0,25, đưa lãi suất của Fed cuối năm ở mức là 3,25 đến 3,5%. Đó là mức một mức phù hợp việc mà giới đầu tư đang kỳ vọng quá đà vào việc Fed tăng lãi suất vào mạnh vào giữa tháng 9 thì theo cá nhân tôi nó đến từ cái hiệu ứng là Jackson Hole, tức là khi ngài chủ tịch Fed có tiếp tục phát biểu là sẽ mạnh tay à, siết chặt lãi suất, nâng lãi suất để củng cố cái uh, niềm tin của giới đầu tư vào việc Fed sẽ quyết tâm chống lạm phát. Tuần tới nhé, thì ờ, về thông tin kinh tế chúng ta không có nhiều thông tin đâu. Ngày thứ hai thì ờ, Mỹ Bank Holiday. Ngày thứ ba thì chúng ta có thứ ba chúng ta không có thông tin gì của Mỹ. Thứ tư nhé, chúng ta sẽ có hai chủ tịch Fed phát biểu khá là đáng chú ý. Diễn ra một bài phát biểu vào lúc 10 giờ, một bài phát biểu vào 12 giờ 35 Đặc biệt là chúng ta ngày thứ năm chúng ta sẽ có bài phát biểu của Chủ tịch Fed ngài Powell. Sau khi cái tỷ lệ thất nghiệp tăng khá là mạnh từ 3.5 đến 3.7% thì chúng ta đợi chờ đợi xem ngài Powell sẽ phản ứng thế nào và quan điểm của ngài sẽ như nào vào ngày thứ năm. Bên cạnh đó ngày thứ sáu thì chúng ta cũng có hai chủ tịch ờ, Fed nữa, George và Waller phát biểu. Có lẽ theo cá nhân tôi ờ, thì đánh giá là các phát biểu của các chủ tịch Fed nó chỉ nói lên cái quan điểm của mỗi người ờ, về cái lạm phát, về cái lãi suất, về cái nền kinh tế và kỳ vọng sự phát triển nền kinh tế thôi. Chứ nó không tổng hợp đại diện cho cái chính sách đường hướng uh, chính sách tiền tệ. Và cuộc họp chính sách tiền tệ Fed thì nó vẫn phải là do các 12 thành viên FOMC quyết định. Chúng ta biết là cái ban chủ tịch của Fed thì có 18 chủ tịch Fed trong đó có 12 chủ tịch Fed có quyền bỏ phiếu và 6 chủ tịch Fed dự khuyết. À, một năm thì sẽ thay đổi là 4 4 chủ tịch Fed sẽ lại thay đổi quyền bỏ phiếu của 4 chủ tịch Fed luân phiên đấy ạ. Còn có 8 chủ tịch Fed thì cố định. Nói chung là cá nhân tôi thì đánh giá là tâm điểm thị trường có lẽ sẽ đợi thông tin mạnh trong tháng vào ngày 13 tháng 9 khi thông tin lạm phát được công bố. Nếu lạm phát mà giảm khá là mạnh. Đặc biệt cá nhân tôi dự đoán lạm phát của Mỹ sẽ giảm từ 8,5 xuống dưới 8%. Thì lúc đó hoàn toàn cái quan điểm củng cố cái việc Fed tăng lãi suất 0,25 là phù hợp. Kết hợp với việc là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng ngược trở lại từ mức 3,5 lên 3,7%. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là tuần tới thị trường sẽ điều chỉnh lại cái kỳ vọng lạm phát, cái kỳ vọng tăng lãi suất của Fed và các chỉ số chứng khoán sẽ được tin hỗ trợ phục hồi bên cạnh đó nó cũng tiến đến vùng kỹ thuật rồi nó sẽ phải phục hồi thôi chỉ ở Dow Jones theo tôi là về quanh 31.000 30.800 sau đó sẽ phục hồi đi lên thôi nó sẽ phải test là nhiều khả năng sẽ hướng đến trở lại là MA 100 MA 50 ở 32.100 xa hơn là có thể test lại MA 200 một lần nữa 33.600 đó đối với chỉ số chứng khoán Mỹ Chiều chứng khoán Trung Quốc thì chúng ta cũng thấy là chiều chứng khoán Trung Quốc hiện nay cũng đang có hỗ trợ mạnh là 3150. Hiện nay đang giá đang 31686 rồi. Cá nhân tôi đánh giá chiều chứng khoán Trung Quốc cũng đang tiến đến vùng hỗ trợ mạnh và sẽ đảo chiều thôi. Do vậy chỉ số chứng khoán Việt Nam, chỉ số Mỹ, Trung Quốc đều đạt đến cái chỉ số M200 rồi mới đảo chiều. Test trước rồi. Việt Nam thì còn cách M200 khá nhiều. Cá nhân tôi đánh giá là Việt Nam và Mỹ sẽ phân cực. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng giá và sẽ hướng đến MA200 trong cái tháng 9 này. Thậm chí là không đạt được đích thì sẽ đi đến tháng 10. Hiện nay MA200 của chúng ta đang ở 3 1372. Tôi đánh giá là chỉ số MA200 sẽ kéo dần về quanh 1350 1360 và sẽ khớp với viên đách tại đây. Do vậy viên đách trước mắt thì cần chinh phục 1300 Vượt qua 1.300 thì sẽ gặp cái cản ở vùng 1320. Vượt qua 1320 thì mới tiến được đến MA 200, 1350, 1360. Đường nào thì vẫn sẽ đến đích thôi, vấn đề là lâu hay chóng. Quan điểm cá nhân tôi, thế giới tuần tới nhiều khả năng sẽ bước vào quá trình phục hồi sau khi chạm hỗ trợ mạnh. Đấy, chỉ số Dow Jones thì sẽ test về quanh 31.000, 30.800, 31.000 sau đó sẽ bật trở lại test quay trở lại 32 33 ngàn chỉ số SP500 thì sẽ có hỗ trợ mạnh ở 3.850 hiện nay đang 3.924 rồi nếu điều chỉnh chỉ điều chỉnh một chút xíu nữa sau đó sẽ quay lên sẽ quay trở lại 4.200 4.300 chỉ số Nasdaq 100 cũng tương tự hai chỉ số chính kia thôi chỉ số Nasdaq 100 đang hỗ trợ mạnh qua quanh 11.800, 11.900. Test đến khu vực này khả năng sẽ đảo chiều và đi lên thôi. Chỉ số Nasdaq 100 còn chưa test M200 cơ mà. Lần sau chắc sẽ tiến đến được 14.000 để vượt qua M200 thôi. Có một điểm thuận lợi là tuần tới tâm điểm sẽ dồn vào ngày thứ hai. À, ngày thứ hai sẽ có cuộc họp của OPEC các thông tin về dầu mỏ sẽ chờ đợi cái thông tin từ cuộc họp OPEC này. Chúng ta biết tuần qua thì giá dầu sau khi test lên vùng giá 97 đảo chiều mạnh mẽ đi xuống đóng cửa vùng giá quanh 87. Giá dầu hiện nay với cái mức đóng cửa thấp thế này nhiều khả năng giá dầu sẽ tiếp tục phá xuống. Giao cắt vàng đã xuất hiện. MA50 đã cắt MA200 đi xuống. Do vậy, ngắn hạn giá dầu nhiều khả năng đã nằm dưới MA200 một thời gian khá là lâu từ ngày mùng 3 tháng 8 và giá dầu sẽ tiếp tục đào chen. Cá nhân tôi đánh giá vùng giá 85 này sẽ không giữ được giá dầu. Giá dầu sẽ hướng đến vùng giá 80 xa hơn là vùng giá 75 76. Nhiều khả năng vùng giá dưới 80 mới sẽ hỗ trợ là vùng tạo đáy cho giá dầu. Đấy. Tôi tôi kỳ vọng giá dầu sẽ tạo đáy quanh vùng 75 76. Do vậy giá dầu đi xuống nó sẽ tiếp tục làm hạ nhiệt cái kỳ vọng lạm phát và làm giảm cái áp lực lạm phát tháng này và tháng tới ngắn hạn là như vậy do vậy nó sẽ hỗ trợ thị trường phục hồi thôi đối với chỉ số VN-Index thì tuần trước tôi có khuyến nghị là khi giá điều chỉnh về vùng giá 250 sẽ bật mạnh mẽ trở lại thì giá đã test về rồi do vậy tuần tới tôi nghĩ là thị trường chúng ta sẽ sẽ chinh phục 1300 thôi cá nhân tôi đánh giá là như vậy chỉ số sẽ dễ dàng chinh phục 1300 đối với chỉ số ờ, VN30 e thì cá nhân tôi đánh giá là tuần qua là nó test xuống vùng 127x nó sẽ đi lên. Hiện nay nó đã đóng cửa trên nghìn ba Tôi nghĩ là tuần tới vần đi 30 sẽ hướng đến vùng giá 1340. Nhiều bạn có hỏi tôi bây giờ mua bán gì không? Quan điểm tôi thì mua bán theo trend. Do vậy cái khu vực hiện nay thì nó đang là khu vực thị trường đã tăng được đến 70% target rồi. Đấy, từ 12 1150 lên đến gần nghìn ba rồi. Bây giờ nó chỉ còn 5 60 điểm cuối cùng thôi. Ờ, các bạn mua thì các bạn phải mua lâu rồi đúng. Còn các bạn muốn lướt sóng hết con nọ sang con kia ăn hết sóng dòng nọ sang dòng kia thì các bạn quá là thiên tài. Mà các bạn quá tài rồi thì hỏi tôi làm gì vì tôi cũng không ăn được như vậy. Tôi mua bán thường là tôi mua tôi mua hết khi lúc ở giá ở quanh 1150 1170 này rồi. Bây giờ tôi chỉ còn những mã nào tôi chờ chốt lời thôi. Chứ tôi chả mua mã nào cả tất cả các má mua tôi mua lâu rồi má nào chốt lời được thì chốt rồi má nào chưa chốt thì chỉ chờ chốt thôi chứ giờ này mua gì nữa còn các bạn mà lướt ngắn T cộng thì xin lỗi tôi không lướt sóng T cộng các bạn T3, T5, T10 thì các bạn quá xuất sắc rồi vì tôi có làm được việc đó đâu các bạn ăn mỗi lần lướt sóng 3%, 5% thì các bạn quá giỏi rồi. Tôi không giỏi mức đó, tôi chỉ ăn theo chen đấy. Một chen tôi ăn 30%, 50%, 70% sau tôi nghỉ luôn. Chứ tôi không ăn tê cộng, tôi cũng không ăn 5%, 10% làm gì cả, đánh thế nát tiền nhá Quan điểm tôi không mua bán như vậy. Nên mỗi người có một quan điểm, tùy các bạn thôi nhé. Nhưng thời điểm này thì tôi không khuyến nghị mua bán gì. Thời điểm này tôi chỉ nhận định thị trường chung. Còn mua mua lâu rồi. Ví dụ như trước đó, khi chúng ta mua đây, khi cổ phiếu CTG Đây, ở vùng giá 2223 tôi khuyến nghị mua, tôi khuyến nghị chốt 2930 thì đạt target thì chốt lâu rồi thì cần mua bán gì nữa hoặc BIDV đây đó đây chúng ta mua 2930 đây khuyến nghị chốt 40 41 thì 40 41 ăn ba mấy phần trăm rồi thì nghỉ thôi chứ hay như cổ phiếu chứng khoán đây HCM đây chúng ta mua mãi 17 18 khuyến nghị chốt 27 28 60%, 70% rồi trả chốt thì nghỉ thì muốn đợi bao nhiêu nữa. Đây, VCI đây. đó. khuyến nghị trước chia mua tại đáy cũ sau giá chia ra 23, 24 đây. Đó. Chốt lời lên 35, 36, bây giờ giá lên tận 38, 39 rồi. Chốt lời 6, 70% rồi còn ăn gì nữa. Hay như SSI. Khuyến nghị mua trước chia đây sau chia là giá dưới 19. Bây giờ giá đến 26 rồi. Bạn nào chưa chốt, cá nhân tôi thì cũng chưa chốt vì tôi kỳ vọng SI lên 27 28 cơ. 27 29 này cơ, 28 29 cơ. Bây giờ có thì cứ cầm thôi, mua dưới 19 thì giá đi đâu kệ nó. Lên 28 29 50% chốt lời rồi nghỉ đánh đấm gì, đánh lắm thế. Hoặc là như cổ phiếu ngân uh, bất động sản đây đất xanh đây khuyến nghị mua từ ngày dưới 20 19 20 khuyến nghị chốt lời 28 29 50% giá lên tận 30 rồi kỳ vọng gì nữa hoặc CI đây đây vùng khuyến nghị đây 15 16 đây kỳ vọng lên MA200 chốt lời MA227 giá lên đến tận 268 rồi kỳ vọng gì nữa từ 16 mà lên tận 27 hơn 50% 60% rồi ăn thì ăn thế thôi chứ ăn nhiều gì nữa còn lướt sóng kiểu T cộng 3% 5% thì tôi chịu các bạn thánh các bạn mới làm được điều đó thôi tôi người thường một năm tôi có thể chỉ mua một hai sóng nhưng đá vào sóng đá mua thì không có khái niệm chốt lời 15 10 15% Kỳ vọng ít nhất của tôi phải 30%. Nếu mà có không đạt target thì nó phải chạy được 20%. Còn giao dịch kiểu 5%, 7%, 3% thì các bạn là thánh nhá. Ok, đó là về cái quan điểm thị trường chung. Thì quan điểm tôi nhé, thì thị trường đang tiến về đã đi được 70% rồi, thị trường sẽ còn 30% về đích bây giờ sẽ giai đoạn tăng tốc của thị trường thị trường sẽ sớm tăng tốc thôi khi thị trường mà tăng tốc thì đấy là lúc mà nhà đầu tư cá nhân sẽ bị cuốn vào thị trường và ngồi ở lại còn nhà đầu tư tổ chức sẽ chốt lời để đi ra chờ một sóng khác tôi vẫn hướng về quan điểm thị trường sẽ tiến trở về vùng giá 1350 1360 không về tháng 9 thì về tháng 10 và với những cổ phiếu nào chốt lời rồi thì nghỉ những cổ phiếu nào chưa chốt lời thì chờ chốt lời tiếp thôi còn mua bán thì các bạn nhanh tay nhanh mắt thì cứ mua thôi quan điểm của tôi thì không khuyến nghị mua, mua bán thời điểm này hạn chế nói chung là thời điểm này nếu tốt nhất là, là các bạn nên cầm tiền ở trạng thái là 5 50 70% hàng còn 3 40% tiền đó là một mức phù hợp nếu thị trường điều chỉnh mạnh các bạn sẽ giải ngân tiếp mà nếu thị trường tăng mạnh lên như kỳ vọng thì các bạn chờ chút thôi còn tất nhiên là thị trường thì nó sẽ luôn phân hóa cái giai đoạn dễ kiếm tiền dễ đánh cả nhà cùng vui người người cùng vào đầu tư rồi rơm rác cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu tăng tất như giai đoạn 2020 2021 kết thúc lâu rồi 10 15 năm nữa mới lại xuất hiện các bạn phải quên ngay cái giai đoạn đó đi không có nữa nó cũng giống như hai đoạn 2006 2007 15 năm sau mới xuất hiện đấy 2020 2021 đấy Bây giờ có lẽ các bạn cũng phải chờ 10 15 năm nữa mới lại có. Bây giờ sẽ là cái giai đoạn thị trường sẽ thanh lọc. Các cổ phiếu tốt sẽ được các nhà tạo lập săn đón và khi nhà tạo lập gom hàng đủ họ sẽ kéo lên. Vì các cổ phiếu tốt là các công ty làm ăn tốt thì giá trị doanh nghiệp sẽ tăng lên, tăng dần lên thì giá cổ phiếu mặc định phải tăng lên. Còn các doanh nghiệp mà làm ăn kém hoặc là chỉ đánh bóng tên tuổi, chỉ đưa đẩy làm giá cổ phiếu thì rồi dần sẽ bị thị trường uh, rời xa nhà đầu tư xa lánh và rồi cuối cùng là nó sẽ dần dần là mất thanh khoản rồi thì giá tụt dốc thảm hại thôi đấy là việc bình thường bây giờ là lúc những giá trị nội tại doanh nghiệp sẽ lên ngôi đầu tư uh, giá trị sẽ lên ngôi còn cái việc đầu cơ uh, đưa đẩy lên xuống theo tôi thì dần dần sẽ bị tiêu diệt tất nhiên là giờ nó sẽ chưa bị tiêu diệt ngay bởi vì nó còn dư âm dư âm của tiền dễ của một hai năm trước nó chưa kết thúc nhưng có lẽ sau năm nay thị trường sẽ ngày càng phân hóa các bạn làm việc gì thì sẽ yên vị việc đó thôi không có chuyện các bạn ờ, làm văn phòng rồi làm bất động sản làm chứng làm sản xuất làm cái gì cũng sang đầu tư chứng khoán không có đâu không có đâu giai đoạn đấy không có đâu các bạn bảo chứng khoán là như cái mỏ vàng các bạn vào để vợt không có đâu các bạn có mang tiền vào mà nộp thì đúng hơn các bạn mà vào vượt được thì những người như chúng tôi chết hết à chúng tôi mất nghề nên có lẽ là chúng tôi phải cảm ơn các bạn là các bạn phải mang tiền vào đây nộp cho thị trường để các quỹ nó kiếm còn đồng rơi đồng dụng nào thì chúng tôi cần nhặt nói chung là cái giai đoạn dễ kết thúc rồi các bạn hiểu là như vậy nếu bạn kiếm được tiền trong giai đoạn 2010 2020 2020 2021 thì việc bạn mất tiền trong 1 2 năm tới cũng là bình thường là mặc định rồi. Còn nếu bạn kiếm được tiền ở giai đoạn 2018 2019 hoặc là giai đoạn 2010 đến 2015 thì thì bạn mới có khả năng và có cơ hội để có thể kiếm tiền ở giai đoạn sắp tới 2023 2025. Còn nếu bạn kiếm tiền trong giai đoạn 2020 2021 thì không có ý nghĩa gì ở giai đoạn 2023 2025 cả. Ok đó là chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi còn tùy các bạn thôi à, tiền trong túi các bạn được thì các bạn ăn lỗi các bạn chịu đấy là cái mặc định tôi chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân tôi và nghĩ là nó có thể là giúp ích cho các bạn Ok, chúng ta chốt lại tuần tới thì quan điểm cá nhân tôi VN-Index sẽ vượt nghìn ba và các cổ phiếu nào mà đã tích lũy đủ rồi thì nó sẽ bước quá trình tăng tốc để về đích nhà tạo lập gom thì có lẽ cũng gom đến thời điểm này cá nhân tôi đánh giá có lẽ họ cũng gom đủ rồi bây giờ họ sẽ rung lắc nốt những nhà đầu tư đã mua được ở đáy để xuống tàu trước khi tàu tăng tốc và về đích thôi chứ thường họ cũng không muốn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi cá lom tom là ngồi từ đáy lên đỉnh đâu bởi vì lên đỉnh các bạn tranh bán với họ thì họ bán cho ai việc của họ là sẽ rung lắc để các bạn rời tàu trước khi về đích và khi tàu tăng tốc về đích các bạn nhiều khi ăn được ở đáy lại quấn trở lại ngồi đỉnh đó. người ta gọi là chết trên đường lên đấy ok chúc uh, quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công